thị trường tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Như quý biết, tuần qua thì cậu vàng của chúng ta xuống chung là giảm điểm. Mỗi khi cậu vàng của chúng ta muốn phục hồi trong phiên lên vùng 188X thì sau đó đều bị bán mạnh xuống và chưa một phiên nào là cậu vàng đóng cửa trên 1880. Trong tuần đã có những thời điểm cậu vàng lên cao nhất ở vùng 1890 nhưng sau đó nhanh chóng bị bán về Ờ, giảm xuống sâu nhất ở vùng 1852 trước khi đóng cửa 1865. Có thể nói tuần qua một tuần không tin cậu vàng tiếp tục sau quá trình giảm mạnh từ vùng 1950 xuống 1860 thì đang đi ngang sideways để chờ đợi tin tức CPI của tuần kế tiếp. Xét về mặt phân tích cơ bản thì tuần tới sẽ là một tuần đó chúng ta tiếp tục đón nhận những thông tin quan trọng nhất trong tháng Chúng ta biết trong tháng thì thông tin quan trọng nhất là cuộc họp là lãi suất của Fed vào ờ, tuần đầu tiên của tháng kết hợp với lại tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp thì đã ra. Thông tin chờ đợi thứ hai trong tháng chính là thông tin tuần tới. Trong tuần tới thì ngày thứ hai chúng ờ, Mỹ không có thông tin, tuy nhiên chúng ta mở màn bởi ờ, cái thông tin CPI của buổi chiều là thông tin CPI của ngân hàng Thụy Sĩ. Buổi tối thì thành viên Botman à, một thành viên FOMC sẽ phát biểu. Tuy nhiên mọi thứ sẽ bị lu mờ bởi ngày thứ ba. Ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có thông tin là CPI của Mỹ được công bố. CPI của Mỹ thì dự kiến sẽ là giảm, à, tiếp tục giảm, ờ, đưa CPI theo năm của Mỹ là xuống là 6,2%. Điều đó đồng nghĩa việc là các chuyên gia đang dự kiến là CPI của Mỹ sẽ là tăng 0,5% so với cùng kỳ của tháng trước. Đấy. À, với mức uh, giảm CPI của Mỹ theo dự kiến là 6,2 thì nó tiếp tục cho thấy là cái xu hướng giảm của CPI theo năm thì vẫn đang theo chiều hướng giảm. Tuy nhiên cái mức độ giảm này nó cũng không lớn. Chúng ta biết là tháng trước thì CPI của Mỹ giảm từ 7.1 xuống đến 6.5. Tuy nhiên kỳ này nếu mà giảm từ 6.5 đến 6.2 thì nó là hơi hơi hơi hơi ít. Cá nhân tôi thì đánh giá là nếu CPI của Mỹ có diễn biến bất ngờ giảm xuống dưới 6% thì nó hoàn toàn là tốt. Còn ngược lại sẽ là một bất ngờ nếu nó chỉ đứng ở 6.2 hoặc 6.3% thì cái này nó hoàn toàn là uh, cho thấy là cái việc công cuộc kiềm chế lạm phát của Fed sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Core CPI thì dự kiến tiếp tục tăng 0,4%. Có thể nói chúng ta sẽ chờ đợi cái thông tin CPI này thôi. Trong tuần thì chúng uh, trong phiên ngày thứ ba chúng ta cũng có hai thành viên LMC phát biểu. Đấy. Và vào buổi sáng nữa là cả ngài William nữa ba thành viên FOMC phát biểu. Có thể nói tuần tới vừa cái việc công bố thông tin CPI, sau đó các thành viên FOMC phát biểu thì chúng ta chờ đợi xem uh, số liệu xong CPI công bố như thế nào và các phát biểu, các đánh giá của các thành viên FOMC uh, à, về cái à, lạm phát cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Vào ngày thứ tư thì uh, chúng ta buổi chiều chúng ta có thông tin là CPI của Anh thì CPI của Anh cũng dự kiến giảm nhưng giảm nhẹ thôi đưa mức uh, lạm phát của anh từ 10,5 theo năm xuống 10,3 quá ít buổi tối thì chúng ta sẽ có thông tin về cái doanh số bán lẻ của Mỹ dự kiến doanh số bán lẻ sẽ tăng quay đầu tăng trở lại sau việc doanh số bán lẻ giảm khá là bất ngờ vào tháng ờ, cùng kỳ tháng trước ngày thứ năm thì chúng ta cũng có thông tin là về chỉ số sản xuất PPI của Mỹ và Core PPI. À, ờ, bên cạnh đó thì chúng ta có cái ờ, giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công mới ngày thứ sáu. Thứ sáu thì chúng ta có thành viên LOC phát biểu thôi. Có thể nói tin tuần này sẽ trải dài trong 3 ngày thứ tư, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Như vậy là 3 ngày giữa tuần. Dự kiến những tin tức của tuần này sẽ đưa ra những cái dữ liệu kinh tế bên cạnh đó là những bình luận của các chủ tịch Fed nó sẽ cho chúng ta cái bức tranh rõ hơn và nếu không có gì thay đổi thì hoàn toàn những cái dữ liệu này có thể là ủng hộ cho đồng ờ, USD tiếp tục phục hồi khi mà các chủ tịch Fed giống như tuần trước thì hầu hết các chủ tịch Fed đều nhấn mạnh là Fed sẽ tiếp tục là thắt chặt lãi suất và mức lãi suất cuối cùng có thể cao hơn uh, dự kiến trước kia. Chúng ta chờ đợi xem. Tuần tới là một tuần có thông tin nhé, nên dự kiến thị trường sẽ biến động mạnh. Đối với ờ, chỉ số đô la index thì chúng ta thấy tuần qua thì chỉ số đô la index là sau khi chạm đến vùng 104 thì có điều chỉnh, có những thời điểm đã thoái lui xuống 102.5 nhưng đóng cửa phiên cuối tuần thì cũng lên mức khá cao 103.6. Có thể nói đô la index tuần tới sẽ tiếp tục chinh phục ngưỡng 104, xa hơn vượt qua 104 sẽ hướng đến vùng 106. Xu hướng đô la index phục hồi thì đồng nghĩa với việc là các tài sản phi USD sẽ tiếp tục bị bán. Do vậy tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán các tài khoản phi USD. Đấy, canh mua USD và các tài sản không phải USD sẽ bị bán. Cậu vàng thì cũng tương tự thôi. Tuần qua tuy cậu vàng của chúng ta có 4 phiên tăng giá nhẹ kết hợp với một phiên giảm nhưng tổng thể thì nó đưa cho cậu vàng là thành một cây nến doji tạm thời nó tạm thời thoái lui là dừng cái trạng thái giảm có lẽ là cậu vàng đang tạm nghỉ sau một tuần giảm mạnh đang tạm nghỉ và chờ đợi tin tức của tuần tới. Nếu xét theo kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy là cậu vàng của chúng ta với 4 phiên tích lũy thì nó cho thấy là cái mô hình tiếp diễn đang được hình thành và mô hình này đã break out. Điều này đồng nghĩa việc xu hướng tiếp theo của cậu vàng sẽ thiên về xu hướng là giảm giá chứ không phải tăng giá nhé đây chúng ta nhìn thấy cậu vàng Đó, đây là mô hình tiếp diễn cờ chữ nhật và hình thành rất là đẹp như vậy thì nếu cậu vàng mà test trở lại đường viền cờ tức đâu đó tầm 1874 à, 1875 đây chính là điểm bán của chúng ta nhé trong tuần tới tại điểm này thì chúng ta sẽ dừng lỗ à, chúng ta dừng lỗ 8 giá thôi tức là dừng lỗ 83 chốt lời các bạn chốt lời về 30 cho tôi nhé nếu lệnh này chúng ta bị dừng lỗ thì có lẽ cái khu vực à, đỉnh của tuần trước cũng là điểm chúng ta bán tuần trước đấy tầm 90 à, cộng trừ 1 đấy sẽ là khu vực để chúng ta bán tiếp nói chung là tuần tới chúng ta canh bán thôi nhé tuyệt đối không canh mua Đúng cậu vàng là như vậy nhỉ? Chúng ta canh ờ, một chiều thôi. Cá nhân tôi thì đánh giá là các chỉ báo kỹ thuật của cậu vàng thì cũng cho xu hướng là giảm giá rồi. Đấy. Chúng ta nhìn thấy các chỉ báo kỹ thuật cậu vàng cũng cho xu hướng giảm giá nó khá là rõ nét trên ờ, chart daily thôi. Mà ACD thì cũng đã cắt đường tín hiệu đi xuống khá là rõ nét rồi. Không có gì. Khi mà cậu vàng tạo cái ờ, đỉnh phân kỳ thì mà cả MACD RSI đều tạo phân kỳ. Hiện nay RSI đã xuống đến 43,88 thì nó cho thấy cái xu hướng là cậu vàng đang ở xuống downtrend. Do vậy với cái ứng xử là canh trên bán xuống nó sẽ là phù hợp trong xu hướng downtrend này. Chúng ta có hai vùng bán, một là vùng giá quanh 75, hai là vùng giá quanh 90. Đấy là khu vực để chúng ta bán trong tuần tới. Đó đối với cậu vàng. Đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì cá nhân tôi đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ đang đi sideways up, nó đang là quá trình ờ, tái tái phân phối. Do vậy, chỉ số chứng khoán Mỹ có lẽ nếu mà các bạn giao dịch thì chúng ta có thể canh bán ở 34.300. Chúng ta dừng lỗ 1%, tức là 300 giá và chốt lời 1.000 giá nhé. đối với chỉ số SP 500 SPX đối với chỉ số SP 500 thì ngắn hạn có lẽ cái khu vực 4.000 ờ, 4.180 này sẽ là khu vực chúng ta bán nếu giá test trở lại còn nếu giá không test thì thôi đối với chỉ số Nasdaq 100. Nasdaq 100 tuần qua sau khi test lên vùng giá 12.8, 12.800 thì giảm khá là mạnh xuống đến sát 12.000. Nếu giá quay trở lại tạo mô hình 2 đỉnh 12.800 thì các bạn cứ bán thôi. Dừng lỗ 200 giá là 13.000. Chốt lời thì ờ, 800 giá nhé Nói chung là một khi mà đã canh bán thì chúng ta canh bán tuốt tất các tài sản. Đối với BTC thì sau khi tiến lên đến vùng 24.500 này, 24.000 này thì gặp kháng cự mạnh quay đầu rồi, điều chỉnh xuống đến 21.8. Có lẽ BTC sẽ tiếp tục hướng đến quanh 20.000, sau đó có phục hồi kỹ thuật. Chúng ta đã chốt ở vùng 24 25 ngàn rồi thì đứng ra ngoài thôi chốt vùng 24 ngàn rồi tạm thời là như vậy à, có muốn mua phục hồi kỹ thuật thì cũng phải 20 ngàn trở đi mới tính nhé đốm giá dầu giá dầu thì à, tuần tới à, hiện tại nhé chúng ta nhìn thấy giá dầu đang đi trong khung là 72 năm lên đến 82 năm 10 giá khi nào giá dầu breakout một trong hai cái biên này thì nó mới có xu hướng mới do vậy tạm thời chúng ta vẫn giao dịch trong biên này thôi nhưng mà xu hướng của chúng ta là gì canh lên 825 à, chúng ta bán nhé dừng lỗ các bạn dừng lỗ 1,5 giá thôi 84 thôi không cần dừng lỗ hai giá đâu chốt lời thì các bạn à, hướng đến cạnh dưới này cho tôi chốt lời ngắn thì chúng ta hướng đến vùng giá 77 còn không các bạn có thể chốt đến 73 nhé còn nếu giá điều chỉnh xuống 725 chúng ta mua lên chúng ta cũng dừng lỗ 1,5 giá thôi dừng lỗ 71 thôi còn chốt lời cũng hướng đến vùng 77 à, này nói chung vùng 77 thì là vùng cân bằng cả mua hay bán ở chiều trên thì chúng ta bán mà dưới chúng ta mua chúng ta dừng lỗ 1,5 giá chốt lời 6 giá đó một mức giá cũng là phù hợp rồi chốt lời 5 6 giá đối với à, các cặp tiền tệ đối với EU thì rõ ràng à, cái lệnh bán ở trên đỉnh thì chúng ta bán rồi giờ chúng ta cũng chưa chưa tìm thấy ờ, được điểm vào tiếp theo của EU tuần qua nó không phục hồi lên được đến 1.0850 ờ, cho chúng ta bán có lẽ bây giờ EU thì chúng ta phải dựa vào cái đỉnh của tuần trước thôi nó cũng là MA này chúng ta phải dựa vào cái MA 200 thôi nếu giá phục hồi lên MA 200 trên H4 thì chúng ta bán nó ở quanh 0.7 7 70 780 nhá. Khu vực này chúng ta bán, chúng ta dừng lỗ tôi 70 pip và chốt lời 200 đến 300 pip cho tôi. Còn rất nhiều lần tôi nói với các bạn là khi EU lên đến phần 15%, à, đây là phần theo phần phân tích định lượng thì nó ở phần đảo chiều và thực tế nó đã đảo chiều khá là mạnh. Đảo chiều à, đến à, gần 400 pip rồi, sẽ tiếp tục hướng đến vùng 1.0300 thôi. Đối với GU GU thì tuần qua chúng ta khớp được lệnh à, Chốt lời rực rỡ không gì cả GU tuần qua khi chúng ta bán thì chúng ta canh bán ở MA200H4 Thực tế giá lên đúng MA200H4 1.2200 Đấy cộng trừ 10 pip là chốt lời giảm ngay xuống ờ, gần 200 pip tuần tới vậy thôi chúng ta tiếp tục ờ, canh bán nếu giá phục hồi lên M200 của H4 1.2190 1.2200 nói chung 1.2200 cộng trừ 10 pip nhé chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi Tuần tới chúng ta chỉ canh bán các tài sản phi USD không canh mua lệnh nào hết. đối với USD chi yên Nhật USD chi yên Nhật tuần qua có một cái dâu chọc rất mạnh xuống 298 sau đó nhanh chóng co chân lên đối với USD trên yên Nhật thì cá nhân tôi thì thấy cái khu vực 30 ờ, 33 này nó hỗ trợ khá mạnh nhưng cũng không loại trừ cái việc nó chọc dâu này khá là ảo luôn USD trên yên Nhật thì thì thì với cái dâu tuần trước nó cũng hơi bị vi diệu ấy. Có lẽ chúng ta cứ bỏ qua cái dâu đây đi nhá. Cứ vùng uh, 130, 133 là khu vực chúng ta mua nhá. Đối với USD trên yên thì chúng ta phải dừng lỗ một giá. Chúng ta dừng lỗ 129 cho tôi. Chốt lời thì chúng ta chốt lời 134. Uh, ờ, Tức là chúng ta chốt lời tầm uh, ờ, 400 pip, dừng lỗ 100 pip vì USD trên Yên đợt này biến động rất là mạnh xuống chung thì chúng ta canh mua USD thôi không bán đối với AUD USD AUD USD AUD này thì à, có lẽ chúng ta canh bán thôi đây chúng ta canh bán quanh cái đường viền cổ mà trước khi tạo mô hình hai đỉnh nhỏ này ừ, canh đỉnh tuần trước thôi 0.700 nhé nếu giá lên 0.700 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 6 pip và chốt lời 200 pip cho tôi còn không canh mua đối với đồng ờ, NZD USD NZD USD tuần trước chúng ta cũng khớp lệnh bán tuy nó chưa được chốt lời bởi vì nó mới rơi 100 pip phải chịu thôi nếu mà bạn nào chưa bán thì tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán của đỉnh tuần trước này cũng là MA200H4 này 0.6 380 6390 này chúng ta dừng lúa 60 pip và chốt lời 200 pip đối với AU và NZD thì hai đồng này biến động yếu hơn nên chúng ta chỉ cần dừng lỗ là 60 pip thôi chốt lời thì 200 pip đó là những cái chiến lược tuần của chúng ta trong tuần tới thì như tôi nói, tuần tới chúng ta sẽ có tin trải đều từ ngày à, thứ ba đến ngày thứ năm dự kiến sẽ là những cái phiên biến động. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái bình luận của các à, chủ tịch Fed, FOMC. Do vậy hoàn toàn sẽ một tuần giao dịch sôi động. Xu hướng chung thì USD sẽ được hỗ trợ theo phân tích kỹ thuật. Còn à, về cơ tin cơ bản thì nó chưa ra tin nên chúng ta chưa biết được tin đi theo chiều hướng nào. Nhưng nếu kỹ thuật chỉ theo chiều hướng là USD được hỗ trợ tăng giá thì có lẽ là tin sẽ ủng hộ theo chiều hướng USD tăng giá thôi. Và tuần tới xu hướng chính của chúng ta là canh bán các tài sản không phải USD và vàng. Đấy. Nói chung hầu hết là chúng ta canh bán, canh mua mỗi tài sản USD thôi. Đó là toàn bộ phân tích nhận định chiến lược tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.